Thank you. getting anything. Sera Oh. 哎呀！ lòng thì không kể vì biết rằng người ta này sẽ gặp lại